Chúng ta bắt đầu đi vào ví dụ đầu tiên nhé. Ví dụ số 1. Chúng ta cùng đọc đề. Đây là một câu hỏi định tính. Hãy chọn câu đúng. Khi khối lượng của hai vật và khoảng cách giữa chúng đều tăng lên gấp đôi thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn ra làm sao? Chúng ta có bốn đáp án. A. Tăng gấp đôi. B. Giảm đi một nửa. C. Tăng gấp 4. Và D. Giữ nguyên như cũ. Bài tập này là một bài tập mà mang tính chất kiểm tra cái biểu thức tính cái lực hấp dẫn của các bạn thôi chúng ta cùng viết ra nhé thế thì ban đầu ban đầu thì gọi là F1 thì sẽ được tính bằng G nhân với M1 M2 chia cho R bình đó sau đó em nhìn này khối lượng của hai vật và khoảng cách giữa chúng đều tăng lên gấp đôi có nghĩa là F2 bây giờ vẫn là EG nhân với không còn là M1 nữa mà nhớ là tăng lên gấp gấp đôi là 2M1 nhân với 2m2 nhân với à, bán kính cũng tăng lên gấp đôi nhé khoảng cách thể xếp khoảng cách ra vật cũng tăng lên gấp đôi tức là 2r tất cả bình như vậy em nhìn xem ở đây tiêu 22 là bố trí tiêu thế giới hết chưa và cái này bằng f f1 đó vậy thì nhìn vào cái mà thầy vừa trình bày ở đây thì các bạn đã có cái kết quả của mình rồi đó là đáp án D giữ nguyên như cũ nhé và ở ví dụ số 1 này thì chỉ mang tính chất đó là kiểm tra các em kiểm tra các em cái biểu thức tính tính lực hấp dẫn thông qua định luật vật vật hấp dẫn đúng chưa